rồi hello các bạn thì hôm nay mình à, có mua về một số đồ à, thứ nhất là mình mua là à, get ghép best rồi à, chắc kết dính dẫn dụ mồi sinh học thì ở đây là mình mua là à, 100 ml à, rồi à, best dao à, lớn nhanh mạnh khỏe sặc sỡ là loại à, này là loại là cung cấp chất điện giải à, vitamin và những khoáng chất thiết yếu để tăng sức đề kháng đó rồi cái này là vitamin dành cho cá này có có cá là hán nè cá rồng và cá dĩa nè và cuối cùng là antibio à, men tiêu hóa à, last đó thì ở đây là à, các hãng hàng sử dụng là 2023 hàng sử dụng đây là 2022 và hàng sử dụng ở đây là 2023 đó. thì à, ở đây á là người ta kêu là người bệnh thì một gram cho một ký thì các bạn ở này cái gói này tới là cái gói này tới 10 à, gram cái gói này tới 10 gram rồi cái gói này nó khoảng chừng à, tới 100 gram và cái chai này thì 100 ml đó thì ở đây mình có lấy cái nắp của thằng cái nắp này là cái nắp 10 ml 10 mil của thằng uh, set code abi mình còn để dành lại mình không bỏ thì ở đây là có 10 mil đấy bốn à, bốn chục mil đó, mình mua là mình mua ở đây là mình mua tôm trộn tôm tôm mà chết ngọt ở trong ngọt đó bán uh, 5 500 gram là nửa ký thì nó tầm khoảng trăm ngàn hàng ký thì 200 ha và ở đây mình cũng có là cái cái à, thiết bị thiết bị đo gam Đấy. thiết bị đo gam đó thì cái cái ly này thì nó khoảng tầm một một gam mà chưa tới một gam cho nên nó không nhảy thì uh, tầm đó thôi đó gam thì nó không nhảy thôi các bạn thiết bị đo gam thì mới mua ăn mua ngoài tiệm hoặc trên shopee đều trên shop đều có mấy cái shop đặt hàng về ha đều có hết đó thì uh, rồi, uh, rồi sau khi xong á thì các bạn pha thì ở đây á antibio đầu tiên các bạn pha này vô thì các bạn pha 0,5 gram 0,5 gram cho 5 500 gram rồi cái này các bạn pha là 5 gram 5 tới 7 gram cho một ký nhưng mà mình đâu có đủ 1 ký đâu mình có 500 gram thì các bạn pha khoảng chừng 4 gram thôi 4 đến 5 gram thì tầm đó để ra tôi ghi sẵn luôn là tôi sợ tôi quên đó nha rồi ở đây là tôi ghi là 40 ml ở đây 100 ml nhưng mà tôi ghi đây là 4 40 mil đó, 40 mil là 4 4 nắp này đó. cái này là các bạn pha, pha sau cùng các bạn pha sau cùng như mà đánh rồi trên các bạn pha các bạn trộn hai cái này lại đây ờ, trộn lại để cho các bạn pha sau cùng để để khoảng 30 phút đó để khoảng 30 phút thì nó cứng lại trong lúc đó các bạn cho nó vô cái bọc đó. cho cái bọc các bạn bỏ nó vô trong cái ờ, bạn bỏ vô trong bỏ vô trong uh, tủ lạnh thì nó cứng lại nó cứng lại sau đó mình bẻ ra mình bẻ ra chiều mình cho cái dĩa ăn cái này là tự tự làm cho cái dĩa ăn nó rất là trên trên diễn đàn á trên những cái diễn đàn và những anh em à, chiên cho cái dĩa thì à, còn nhiều lắm nào là cà rốt nè rồi à, à, cải xanh cái cải gì đó mình không biết bông cải nè nào cà rốt nào bông cải nè đó rồi à, rất nhiều thứ rồi thôi cho nên là tôi ở đây là tôi chỉ xài có ba thứ thôi một hai ba cộng với tôm trọ tôm thôi là đủ rồi không cần nhiều có anh em là chơi thêm là thức ăn nữa thức ăn à, dành cho cá tiễn nè thức ăn dành cho à, ấy nè đó trộn vô luôn đó cho nó ăn thì các bạn không có cái này á các bạn không có cái chất kết dính này á, thì thua ở đây không bán bán đặt trên mạng chai này rẻ gầy à có 30 ngàn à cái này thì cái này hơi mắc nè cái này cũng tầm ba mấy ngàn à. nếu các bạn không có cái này các bạn đi mua đi mua ở ngoài ờ, tiệm thuốc tây á thì nó không hiệu quả nha tại vì đó là dành cho người còn này tao dành cho cá luôn nè các bạn ở đây tao ghi rõ ràng là có chép nè rồi cá cá chép rồi cá cá dĩa nè rồi ờ, cá quyết cá rồng nè mà không thấy có là hán thì nó cũng nằm trong đó thôi còn ở đây thì nó ghi rõ ràng dành cho cá cảnh đấy tất cả đều dành cho cá cảnh hết ở đây là dành cho cá cảnh hết các bạn mua những cái loại thuốc thức loại thuốc nào mà dành cho cá cảnh á chế chế chế ngoài thấy vậy nó thấy vậy bỏ vô nó ngoan ăn đó là hán thì nó dễ lắm nó không cần phải trộn chỉ cần cắt cục cục cục cục ra là quất rồi la hán thì cần à, cái cục này với cái này cái này thôi là đủ đủ đủ đủ xài cho la hán rồi còn này thì à, phải xài cái gì á ha rồi bây giờ à, mời các bạn tiếp tục coi qua thành quả cuối cùng sau thì các bạn xem theo dõi tiếp nha rồi đây là các bạn các bạn thấy rằng là các bạn sẽ thấy được là tôm trời tôm của mình xay nhuyễn ra nó vậy nè các bạn nếu các bạn không pha điều lượng đúng các bạn pha không ấy thì nó bỏ là bảo đảm các bạn bỏ vô trong bể cá nó không có ăn ha đây đầu tiên tôi sẽ cắt cắt cái thằng antibio này để vô nha thì trong này nó ghi là mình cắt khoảng chừng đông không mình sẽ cho 0,5 gram nha các bạn đây đó cái bịch cái đó là nó cho như vậy luôn hay quá các bạn đỡ tốn Đấy. đỡ tốn tiền à, bây giờ xong thì các bạn dán lại các bạn dán là cái miệng luôn à. rồi đây 0,5 một gram thôi rồi hai gram rồi ok ổng mà các bạn đồ hai cho luôn ở nãy một gam là cũng đỡ ha nó không nhảy cho nhiều quá cũng không sao tại vì nó không có nó không có, có nhảy đây nè tắt cái video nha tắt video để mình trộn đây bây giờ thì tới cái cái cái phần là bếp rau bước số 2 là bếp rau các bạn các bạn để nãy là bếp nãy giờ là bếp rau cái loại này thì nó không có như cái bọc nãy giống như cái thằng anh ta bio nhưng mà bây giờ thì mình đổ vô trong đây thì ở đây khuyến cáo mình mùi nó rất là thơm các bạn mùi nó giống như là mùi siro cam thơm lắm các cam 5 tới 5 gram giờ yeah. năm gram 1 gram 2 gram 5 gram ok vừa đủ luôn các bạn rồi sau khi xài xong thì nhớ dán lại một chút mình dán lại nha 6 gram luôn à rồi đây rồi rồi trộn tất cả đều là bột hết rồi mình tắt camera nha rồi rồi sau khi là mình trộn nó giống như là kem trộn các bạn giống như kem rồi mình trộn ra nó giống như kem như hỗn hợp đấy hai hỗn hợp xong bây giờ là 40 ml bây giờ mình sẽ trộn mình sẽ cho nó là 40 ml đấy ok đây mình sẽ đổ vô đây bốn lục mèo nha Ủa, cái lọ đang qua nước được đó Ủa, nó là nước mà nè à nội ơi nó không phải cái loại này nó như nó sạch sạch nó bạn chứ nó không phải nước nè tưởng nó nước ai nhẹ nó không phải đây rồi người mèo <laughs> người mèo hai chọc chắc khoảng ba chục các bạn ơi quá đặc à rồi 25 thôi 25 thôi đặc quá hỏi đến nước này nữa đặc quá đây rồi nó đặc thiệt mà nó không có biết có mùi không 25 mil được rồi đó, ờ, nếu mình nếu mình mà không có cái cái nắp tôi bảo đảm các bạn làm ra làm không ra nó có mùi các bạn cái mùi của nó giống như nó nặng mùi đó cái mùi nó giống như vậy cá nó rất là khá thích cái loại này bây giờ các bạn trộn đều nha wow trộn đều càng để lâu thì nó càng dính dính lại thì các bạn phải trộn đều cho nó đó rồi tắt camera nha chừng nào xong mình alo mình cho các bạn xem đây nhiều người sẽ thêm nhạc phẩm đỏ vô để cho nó có màu đỏ chứ mình ở đây mình không thêm một phẩm đỏ thì nó thành cái màu bóng guốc giống cái màu bóng guốc mà có mùi rất là nặng cái mùi này để dẫn dụ cá mà Nếu các bạn để nó khoảng chừng ba nửa tiếng hoặc một tiếng trong tủ lạnh đó nó đông lại các bạn ngắt từng miếng từng miếng cho trần đây thành công thành quả mình bây giờ lấy bọc bỏ vô để biết rồi đừng có hấu này nữa đây bạn nè em này bỏ bên cái lá thôi để nguyên gì là thôi rồi thành công nha các bạn đó ok nha nó phải nhớt nhớt mới được à, red zombie thì nó cũng có nhớt nhớt giống vậy nè red zombie á thì nó cũng nhớt nhớt giống như mình làm luôn ha để qua đêm các bạn để qua đêm để chừng nào mà nó nó nó nó nó đông lại đông đặc lại đó và các bạn cắt ra khúc khúc khúc khúc khúc vậy nè cho ăn ha con ờ, con cá dây xanh này nè nó hiện nay là tôi thấy nó, nó chắc chia tay quá thấy bỏ ăn đâu ờ, bỏ ăn này dữ lắm rồi nó ốm bữa nay ốm nhôm nhắc biết có bị có bị đường ruột hay không thì mình cũng không rành nuôi ổng dài nó ăn phầy phầy con nào nấy bụng như cá lóc no bữa nay em nội đó bụng nó cũng ốm nhôm sắc rạc à, vậy nuôi cá thì dễ gì không thắt khóc nha các bạn trời nó được nó dành lãnh thổ không biết con đó là được hai cái mà không biết mà nó nhường ăn quá trời luôn giờ bắt riêng không được bắt riêng là nó nhịn đói nó chết luôn bắt riêng là nó nhát là nó nhịn đói nó chết luôn riêng không được cứ để như vậy hoài rồi kết thúc cái video